Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khảm lần nữa và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem live vui vẻ cũng như là video vui vẻ anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu anh Vinh cũng đang đọc anh em mọi người. Đó, này anh em đọc xe của Khải anh mà Và, và cho anh em xem sơ qua sơ đồ đó, phòng thủ 19, phòng thủ 19, phòng thủ 16, áo phục hồi làm chậm, nhẫn làm chậm, nhẫn kháng hỏa, ở nhà đôi giày kháng hỏa, dây diện kháng cả xấu, ngập bội à, kháng lo sinh lực lực đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe Vinh nha nè. em. Ôi, <coughs> này lần này anh Evan uh, Evan uh, giỏ hoa hồng hạnh phúc nè Evan xu nha mọi người được khải úc cấp nha và mùa này thì uh, được 15 tỷ thì uh, chắc tầm này chắc lên được 105 gần 106 khả người chắc tầm đó nè rồi bây giờ thầy anh cho anh em xem nha thầy chắc này lên bài đã Ui Anh em đang xem trong lan hồi chơi này mày Ốp một cấp này Tìm ít lần bài boss bem boss chơi này mày Quả này bem quá trời boss mà chưa có gì gọi là siêu phẩm nè Hello Hưng Trần, hello người anh em nha Một uh, may mắn mang vô Lấy may mắn Một nhẫn Một nhẫn kỹ năng, ừ, được đấy Ôi, một nhẫn tâm năng nữa cũng được Hôm trước anh này kia không có, này này có này mà, ngon đấy kỹ năng tiềm năng có đủ hai một bộ rồi oh ai alo vậy ta alo Rồi ok tiếp tục anh em ơi Khui ha à, 101 à, Được không? Không được luôn Thiếu một điểm Thiếu ba điểm nữa Thiếu ba điểm một cấp à, ờ, Thêm một nhẫn nữa Thêm một nhẫn uh, tiềm năng ở cái này thì uh, mỗi nhân vật được bốn cái nè mỗi nhân vật được bốn cái hai nhẫn tìm năng này tính ra cũng ngon ấy một viên tinh hồng một bánh ngựa bánh ngựa sẽ thô xấu sẽ thô xấu này điều này toàn toàn giỏi mới cái một lần bài boss anh em thì lần bài boss đặc biệt này là bem mà thực sự lần bài đặc biệt rất là hiếm nè chứ đâu phải đơn giản anh em một lần mua một lần tiền nè đây tiếp tục hộp như đây hello viết năm lì nha hello anh em một tiền thổ lộ tính ra Evan lần này thì à, như à, những video trước hệ up thì anh tốn khoảng 11 kim nè 11 kim tím xấu hồng xấu à đồ coi có hàng không ta tím xấu hồng xấu có xài được cái nào không ta tím xấu hồng xấu à, xấu trà hiếm này mà hiếm xấu là bình thường này mà xấu là toàn bình thường không có nào hiếm hết một lần bài bot mảnh ngựa Chô, chiếu dạng năm server này cấp uh, cao là khoảng 114 rồi em ơi 114 rồi 116 rồi lên nhanh gốm nha 116 rồi rồi bỏ đây vô Ờ, nhẫn này nó rồi rồi ba cái hộp này sắc thủ giãn này đại lực này đại lực phi tốc để đánh công thành này đại lực này phi tốc này rồi, mấy manh ngựa không có manh nào không manh nào hiếm luôn em ơi không manh nào hiếm luôn rồi ui úp cấp 104 một lần bài rồi full luôn thiết là hán rồi để cho bài cờ lon nè cho bạn nghe mây đây cái đang anh vần mùng 8 tháng 3 nha năm có vẻ như chưa có gì uh, gọi là tiền về cả chưa về bờ được em mà uh, ờ, mấy cái này mình mình à mình nào bỏ trong rương đây rồi mấy này bó rương này mình tám mình độ 36 cái cuối cùng rồi ờ, chuyển qua mấy cái tiền thổ lộ bạc này đã bỏ bớt bạc này em ơi lần này khả năng nghiêng bình cho năm đồng với em chắc là ốp 105 ờ, ấy ốp 105 cho năm đồng ấy ờ, một tinh hồng hai tinh hồng ba tinh hồng ba tinh hồng tầm này khoảng 50 xu viên nè trăm rưỡi thì tinh cũng vậy năm viên hai trăm rưỡi rồi ơi hai con bot mặt nạ trời mấy tiền thôn lộ này chung là một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một bằng tiền thổ lộ mười một tiền thổ lộ khoảng một trăm năm một trăm mười xu nữa toàn toàn ton rồi này ton rồi lỗ rồi em ơi chất lỗ rồi 11 kim anh này chắc là chỉ lấy kinh nghiệm thôi em ơi chất không thu được bao nhiêu rồi cố gắng uh, mong uh, vào những cái siêu phẩm kia thôi những cái cái rương rương rương, rương hiếm này khui rồi rương hiếm này kháng cảnh năm này mang vô trời tinh hờ hóng minh thật chịu luôn mặt nạ rồi toàn rác thôi em ơi một cái càng khôn à, tiếp theo à, 8 pháo hoa rồi mở 16 cái bài chân này thực ra gì đây phi phong đâu kiếm phi phong kỹ năng một cấp nào phi phong kỹ năng một cấp đang tìm phi phong em ơi phi phong đâu một bắt bảo rương trời một phục diện một bát vào rượu ây da ây da không đủ chỗ không đủ chỗ nè mày bàn nhiều tâm kinh bàn nhiều tâm kinh bàn nhiều tâm kinh thiên sơn nến cái dịch ảnh này đã hello này mới vô nha hello mọi người nha à cái máy sấy nữa nè bập này máy sấy thôi cá nhân bỏ bớt món này qua trong rồi đang dọn rương bên này à, đường nó vàng xíu đồ nữa nè mày thế là mới có được vài trăm xu thôi nhanh, nhanh, nhanh. còn lại à, vài cái ông bà chân nè nhìn tại dư 14 cái vứt bên này này giờ 14 cái ok 14 cái này à, mấy cái nhẫn này là khoảng ờ, khoảng 500 ờ, xu một cặp mà tính ra thu được kim mấy thiên ừ, sơn này cá nhân bỏ qua cá nhân được sớm xu nữa nói chung là tương đối gần 3 kim rồi rồi ờ, càng khôn khoảng 700 xu nữa 3 kim 7 à, quá tử quá tử này tới thiết là hãng này 1 2 3 4 5 6 được 4 kim Thắng thắng tương đối được 4 kim 4 kim rồi gì nữa đây là mày boss được ba cái Rồi Khu tiếp này mày <clears throat> Tương đương à, nãy giờ được 4 kim rồi em mày Ui Trời thì tinh được 50 xu Thiên tinh này rẻ lắm Rẻ lắm mọi người Đó ok đã tìm được cái vi phong ồ hôm nay anh Vinh chủ yếu lấy vi phong lấy kinh à, lấy vi phong cho con lôn lên 126 trăm hai mươi sáu đánh em mày cuối cùng nó cũng ra trời ơi mừng quá mừng quá Tân Anh Phù Ồ, ờ, oh, thêm được một cái nhắn nữa Ngon lành cành đào Thêm được một nhắn nữa Nam à, Thêm được một nhắn nữa Ngon lành Ok Rồi tính tiền rồi Vừa rồi được uh, thêm phi phong này uh, Phi phong là ba ngày uh, tầm này hai kim đó nè Khả mới mua hai kim mà có người không bán nè Ok không bán mình mua được cái này được hai kim nữa được uh, 6 kim họ ờ, nhắn này cho 30 xu nữa uh, 6 kim 3 cái này 100 xu là 6 kim 4 6 kim 50 6 kim rưỡi à, 6 kim 6 cái này 800 xu nữa là khoảng 7 kim 7 kim 4 7 kim 4 7 kim 4 hống minh thạnh thì 50 vài chục xu thôi rồi ba con boss ba con boss khoảng 300 xu nữa hả 7 kim 7 7 kim 7 rồi 7 kim 7 chung là anh Vân lần này thì thu được khoảng 7 kim 7 và lại bao nhiêu bình quá tử đây 2 4 6 7 7 quá tử trung bình khoảng trăm xu bình à. là được uh, ờ, 8 kim 4 8 kim 4 thì với 11 kim thì lỗ khoảng uh, lỗ khoảng uh, ờ, 2 kim mấy nè ok lỗ 2 kim mấy nó được trăm lẻ tư ok lỗ 2 kim mấy thôi ok hai kim mấy thì khoảng tầm 100 nghìn trăm hơn thôi em trăm rưỡi thôi rồi ok cái này thì vứt qua cho xe cho thí yên nó mang ngon đó dựng cái tôi rành rành đánh boss này cái này mấy ngày đấy ngày ba có ba ngày rồi em ơi mỗi lần boss này có ba ngày rồi ngày ba đó tính ra là lỗ hơn hai kim thôi nhưng mà cũng sao nè ốp cấp cho xe là ok nè anh này cũng là cũng nằm độc của ban nên là cứ có như ốp nhiều nè không có ngại mùa nào khả anh em con nam động này nó đi tràn cả ngày cùng với khải tem khải luôn rồi cứ mua nào even ra của anh vần sâu nó chỉ không anh vần vạn thôi đâm ra nó cũng hơi bị thọt nhưng mà không sao tầm này là ok chứ không thọt lắm à đi nộp đi nó top ba này cộng được à. Rồi. Anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho video anh Vinh của Khả một like sẽ ủng hộ cho em ơi. À, tuy rằng uh, khá là may mắn khi ra vi phong kỹ năng một cấp á. Chứ không ra là Khải cũng mua hai ba kim lận nè. Hai ba kim một vi phong lận. Hôm nãy Khải trả giá nó mà không bán nữa. Rồi, ok. Đi được phút bàn đấy. Được. Rồi, giờ xong rồi. Giờ Khải áo bạc ra cho anh em khắc vào cầm bạc nha anh này Khải có đưa cho một người cầm bạc phụ ba 18 18 18 18 ốc riêng một kháng cả nó ok rồi full chân khí thôi à, comment quá đẹp rồi ok thêm một hiệu phong ngon lành cần đào anh em đừng quên đỡ lại cho khá một like ủng hộ chân như là chia sẻ video ủng hộ chơi